chào tất cả anh em nhé những anh em nào mà đang chơi tài xỉu thì ờ, anh em theo dõi cái video này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái ờ, đồ chơi tài xỉu bịp không tang anh em đi sân chơi thì anh em ờ, không cần phải mang bất cứ một cái đồ chơi gì cả anh em chỉ cần cầm cho mình một cái máy báo dung này thôi đó để anh em cảm nhận được cái độ dung của nó nhé đấy thì cái bộ ờ, tài xỉu bịp phung tang này nó cực kỳ là hiệu quả cho anh em đấy, anh em nào mà đã chơi rồi thì anh em biết được cái tỷ lệ mà nó cái bộ đồ chơi ờ, tài xỉu bịp phung tang này nó mang lại cho anh em nó được bao nhiêu phần trăm cũng ờ, không nói nhiều nữa bây giờ vào tôi sẽ chia sẻ luôn cho anh em Đấy, cái bộ tài xỉu bịp không tang mới nhất 2022 này Đấy. để cho anh em đi chơi tài xỉu bịp hay là anh em đi đánh tài xỉu nó mang lại hiệu quả cao cho anh em nhé Đó, thì ờ, cái này thì ờ, cũng có rất là nhiều anh em cũng đã chơi rồi ờ, và cũng có rất là nhiều anh em vẫn chưa biết về cái bộ đồ chơi này thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em đây chính là cái bộ cái bộ tài xỉu cảm ứng anh em nhé tài xỉu cảm ứng đây chính là cái chia sẻ cho anh em cái nhân dáng đấy, cái nhân dáng cảm ứng tài xỉu mới nhất 2022 này đấy, để cho anh em đi đánh tài xỉu anh em à, đạt hiệu quả cao nhé đó đây chính là cái nhân dán nhé cái nhân dán này thì nó rất là nhỏ đấy, rất là nhỏ nó rất là nhỏ đấy, khi mà anh em đến sân chơi thì là anh em à, có hai cách để anh em chơi cái à, nhân dán tài xỉu cảm ứng này đó chính là một anh em có thể đưa sẵn vào trong cái hột tài xỉu đấy, đưa vào trong cái mặt lục hay là vào mặt nhất đấy là tùy anh em đó. thì uh, còn cái cách thứ hai uh, đó chính là anh em đến sân chơi anh em chỉ cần động được vào hột thôi đấy, anh em chỉ cần động được vào hột thì là chỉ cần dán được cái ờ, miếng dán cái nhân dán cảm ứng tài xỉu này vào cái hột tài xỉu thì là anh em sẽ chơi được Đấy, anh em chỉ cần ở ngoài cầm cái màu cao dung này và cảm nhận cái độ dung của nó và anh em sẽ biết tài biết xỉu nhé đó thì bây giờ tôi ờ, có hai cái nhân dán này thì tôi sẽ dán vào trong cái mặt lục của hai cái hột tài xỉu này nhé Đấy, thì hai cái hột tài xỉu này thì là nó hoàn toàn là không tang rồi hột tài xỉu chợ nhé Đấy. anh em ờ, lưu ý là khi mà anh em muốn ờ, đưa cái chấm dán này vào trong cái hột thì là anh em cứ alo cho tôi trước khi anh em đi chơi hoặc là trước khi anh em đưa cái chấm dán này vào hột tôi sẽ tư vấn cho anh em làm cách nào mà anh em vào hột mà hiệu quả nhất mà không ờ, bị phát hiện Đấy mà nó mang lại hiệu quả cho anh em không bị rơi nhá tôi vừa rồi tôi vừa dán hai cái à, cái nhân dán cảm ứng tài xỉu Đấy, và trong hai cái mặt lục Đấy, thì cái cách chơi của nó như thế nào Đấy, cách chơi của nó như nào thì khi mà anh em đi vào anh em chơi ấy, anh em động vào hột rồi thì anh em ở ngoài anh em sẽ bắt cái nhịp rung của nó thì khi nào có rung đấy, khi mà anh em hoặc là người ta lắc cái bộ hột này đấy, mặt lục nó ngửa lên thì cái máy nó sẽ bắt cho anh em nhá cái máy nó sẽ bắt cho anh em và bắt như thế nào thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test luôn cho anh em này đấy, tôi sẽ bật cái máy này lên đấy, đây là máy rung anh em nhé thì cái bộ hột này thì nó hoàn toàn không tang thử luôn cho anh em này đấy. cái nhân rán đấy thì khi mà anh em rán được vào trong cái hột rồi thì anh em thử nam châm nước muối dọi đèn thì thoải mái luôn nhé đấy, thử cho anh em này Đó. hột cực kỳ trong nhé Đó. cái nhân rán đấy nó rất là nhỏ đấy. anh em à, rất là khó để anh em phát hiện là nó bám rất là chắc nó bám rất là chắc thì anh em lắc thoải mái không bao giờ bị rơi nhé đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em nhé test cho anh em thì uh, khi nào mà có cái máy báo dung này nó mà dung dài dung nhiều thì uh, chắc chắn rồi cái uh, mặt lục của nó đã ngửa lên đấy ngửa lên thì là máy nó sẽ dung dài dung nhiều còn nếu mà máy nó báo rung chỉ một cái hoặc là hai cái thì là đó chính là cái bắt sóng của nó nhé cái bắt sóng của nó với cái máy rung với cả bộ hột thì là anh em cái đấy anh em bỏ đấy, cũng nói luôn ở trên video này cho anh em để cho anh em dễ chơi đấy, anh em biết cách chơi nhé bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em năm bảy chén để cho anh em cảm thấy để cho anh em cảm nhận được cái bộ uh, tài xỉu bịp không tang cái nhân dán tài xỉu cảm ứng mới nhất 2022 này nó mang lại hiệu quả cho anh em khi anh em đi chơi tài xỉu bịp như như nào nhé giờ tôi vào test cho anh em Đó. không dung không dung thì ờ, không có mặt lục đấy anh em chỉ có duy nhất một cái hột mà không có không có đưa cái chấm dán ấy vào đưa cái ờ, nhân dán cảm ứng ấy vào Đấy, thì anh em chỉ có duy nhất một hột thế thôi thì tỷ lệ phần trăm phản thì nó cũng ít Đấy, chén này anh em đánh xỉu Đó, 541 Đấy, tiếp tục cho anh em này Đấy, vẫn không dung này Đấy, không dung anh em tiếp tục anh em lại đánh xỉu Đó, 135 đúng không anh em tiếp tục cho anh em này đó như thế này thì là chắc chắn rồi ở trong nó sẽ có mặt lục Đấy, nó sẽ có mặt lục cho anh em nhé Đấy. mở cho anh em này đó đúng không anh em có mặt lục nhá có mặt lục thì à, máy nó sẽ rung máy nó sẽ rung như này Đấy, anh em rất là dễ anh em cảm nhận thôi tiếp tục cho anh em này Đấy, không rung này không rung là không có mặt lục Đấy, như chén này là anh em bị phản này phản thì là đây không phải là do phản do máy hay là phản do cái đồ chơi của anh em mà đây là phản thế hột đấy, không có mặt lục thì máy không dung nhưng mà nó lên 445 thì lên tài thì anh em phải chịu thôi nhá tài xỉu anh em phải có chén phản là anh em phải chấp nhận rồi đó như này là anh em đánh lục tài này đấy, anh em đánh mạnh vào tài này. đó hai lục đúng không anh em tiếp tục cho anh em này vẫn có lục nha vẫn có lục cho anh em này đó một lục 336 đúng anh em đó thì đây chính là cái à, bộ à, tài xỉu bịp không tang mới nhất 2022 này dành cho anh em đi chơi tài xỉu anh em đi đánh tài xỉu bịp ở bất kỳ những cái đấu trường nào thì là anh em